Xin chào các bạn Thì người đàn ông Việt Nam vì cái quá trình ăn nhậu hay là vì cái sức khỏe, cơ địa, tuổi tác dịch đến cái chức năng sinh lý rất bị suy giảm ở lứa tuổi 30, 40 các bạn ạ à. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái biện pháp để giúp cho bạn nam có thể tăng cường sinh lực của mình giúp cầu nhỏ cứng cứng kéo dài thời gian quan hệ một cách lâu hơn những lúc mà mình quan hệ với người bạn gái với người phụ nữ của mình thì trên tay của mình đã giao sản phẩm thuộc cương với mắt mán được sản xuất tại nước Mỹ sản phẩm này bởi cũng dùng chính là sẽ giúp tăng cơ cái sự ham muốn tình dục cung cấp lượng testosterone cho người đàn ông giúp cho các bạn nắm giữ những lúc mắc quan hệ tình dục nó sẽ cứng chiếu một cách mạnh mẽ hơn quan hệ lâu hơn các bạn ạ tăng cơ cái chất lượng tính chung như bạn đây cực kỳ là hiệu quả với các thảo dược chính nó đến từ thiên nhiên vì thể thuộc cương dưới mắt mám này an toàn tuyệt đối cho sức khỏe không gây tác dụng phù cũng giống như là sẽ không gây những cái đặt dùng không mong muốn các bạn ạ đây logo của nó rất là in nổi cho các bạn rất là đẹp mình sẽ mở cho các bạn xem đây các bạn thấy không nó in nổi rất là từng chi tiết một đây thế nhưng nam vợ nam anh đang trong cái tình trạng gọi là dương vật lúc lên lúc không cưa mà không cứng hay là bị xuất tinh sớm rối loạn cương dương thì các bạn có thể sử dụng trong sản phẩm mắc man này để có thể cải thiện cái sinh lý của mình một cách rõ rệt và an toàn nhất các bạn ạ một hộp như vậy sẽ gồm 10 viên đây 10 viên thuốc một viên các bạn có thể sử dụng cho một lần quan hệ các bạn uống trước khi quan hệ từ 45 tới 60 phút nha các bạn để có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất đây thế lúc các bạn uống vào thì cái lượng lưu thông máu lên phân cầu nhỏ sẽ được tăng cao vì thế cái dương vật sẽ cứng cứng một cách tốt hơn lâu dài hơn đạt kích thước tối đa các bạn ạ thì ngoài dòng sản phẩm từ cương dương bên mình có cung cấp chai xịt chống xuất tinh sớm hay dương vật giả ấn đầu giả sạch tạo cho nam và nữ vân vân thì những ai mà quan tâm thì có thể liên lạc với số hotline 0966 22 230 để được tư vấn thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau xin tạm biệt